Xin chào tất cả các anh đang xem clip Rất nhiều các anh đang chơi đánh bài mà lỡ thua Không biết phải làm sao để mà gỡ gạc lại Thì trong clip này em sẽ hướng dẫn để giúp các anh gỡ gạc lại những gì các anh đã mất Khi các anh đang chơi đánh bài mà không biết trước được bài của đối phương Trong clip em sẽ hướng dẫn các anh cách để biết trước kết quả Biết bài của đối thủ là bao nhiêu Để không làm mất thời gian Em xin giới thiệu tới các anh bộ sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài năm 2021 được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Có chất lượng siêu mỏng, độ rõ nét lên tới 7D, giá cả rất là hợp lý. Với châm phương uy tín quý hơn vàng, các anh yên tâm đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em. Khi các anh chơi bài, các anh chỉ cần đeo cái kính áp tròng này vào trong mắt Em cam kết với các anh là hoàn toàn không có hiện tượng đau mắt hay là mỏi mắt như những sản phẩm trước mà các anh đã từng sử dụng. Thay vào đó là một cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Sản phẩm bên em được bảo hành một đổi một trong vòng một năm. Nói sơ qua về bộ kính áp tròng thì hộp kính được làm bằng gỗ rất là chắc chắn. Nắp hộp được mạ vàng nhìn rất là sang trọng. Khi các anh chưa sử dụng đến sản phẩm, các anh có thể đặt ở một chỗ để trưng bày, nhìn rất là đẹp mắt Bên trong của hộp kính bao gồm một cặp kính áp tròng. Nhận hàng, canh kiểm tra và có đầy đủ hai cái mắt kính này, canh mới nhận hàng giúp em. Và một lọ nước để rửa mắt kính, để giúp cho kính của mình nó không bị khô và không bị xước. Và một cái hộp để khi các anh đi chơi xa, các anh không tiện mang theo cái hộp to này, thì các anh có thể để kính vào trong này để mang theo. Nó rất là nhỏ gọn và tiện. À, một cái kẹp để các anh đeo kính vào và tháo kính ra dễ dàng hơn nó rất là mềm vậy nên khi các anh gắp kính thì kính nó sẽ không bị rách khi mua kính các anh sẽ được tặng kèm theo là 10 bộ bài xanh 2k bên em cũng có rất là nhiều loại bài khác như là bài rồng đỏ bài rồng xanh bài kim cương đỏ bài xanh hoa cúc bài xanh 2k loại mới thì bây giờ em sẽ test thử cái kính áp tròng cho các anh xem khi đeo kính vào các anh sẽ nhìn thấy là màu tím như vậy và đây là bộ bài của bọn em nhìn không khác gì bộ bài xanh 2k bình thường ngoài quán đúng không ạ thì bây giờ em sẽ bóc bài để test thử cho các anh bốn cơ này ờ. thì quân cơ sẽ có hai cái dấu gạch ở hai hai dấu gạch thẳng ở hai góc này nhé hai bích này bích thì có hai cái dấu ở hai góc này 6 này rô thì nó sẽ không có một cái ký hiệu gì các anh nhé 10 này 10 tép này 10 sẽ có là hình dấu thập này tép thì sẽ có hai cái dấu gạch ngang ở hai đầu mười rô này K này năm này Át này Át tab này nhìn rất là rõ đúng không thì cũng có nhiều anh lo lắng rằng à, cái kính thì nó màu tím vậy khi các anh chơi bài nó có bị lộ hay không thì em xin cam kết với các anh là hoàn toàn không bị lộ bởi vì khi các anh đeo kính vào trong mắt thì kính nó sẽ áp sát vào trong mắt của các anh lúc đấy màu kính nó sẽ trùng với màu mắt của các anh các anh có thắc mắc hay là cần thông tin gì để giải cần giải đáp thì các anh để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn từ A đến Z cho các anh địa chỉ bên em có hai cơ sở ở Hà Nội và ở Sài Gòn các anh mua hàng có thể đến tại cơ sở hoặc là đặt mua ở nhà khi nhận hàng, các anh kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em.